ta đã xong Bây giờ thì mời mọi người thưởng thức cùng với Trúc nha Ở đây Trúc có nước mắm nè Và tương ớt và sốt mayonnaise Bây giờ thì mình sẽ thưởng thức món chả giò với hai cái loại đồ chấm này nha Mời mọi người Cái này là Trúc mua cho mọi người chứ không phải là Trúc làm đâu <laughs> Mình sẽ ăn thử với lại tương ớt nha Cái cuốn chả giò nó rất là giòn Ừm Cải giò ăn với tương ớt rất ngon Ở trong nhân thì có khoai lang nè, cà rốt, thịt, nấm bèo ở đây là 50 cuốn chả giò đó còn đây là sốt mayonnaise chiên chả giò mọi người để cái lửa nó nhỏ nhỏ thôi đừng để lửa to quá thì cái cuốn chả giò mình nó sẽ bị chín hỗn có nghĩa là nó sẽ vàng ở bên ngoài cái vỏ bánh rất là nhanh nhưng mà ở bên trong ruột thì nó chưa có chín có nhiều người đó họ sẽ um, xào cái nhân sơ đi cho nó chín trước rồi sau đó họ mới cuốn vào trong cái này thì như vậy cái chiên cái cuốn chả giò nó sẽ không mất nhiều thời gian bây giờ thì Trúc sẽ thử cái chả giò với lại ờ, nước mắm chả giò ăn với nước mắm thì mình sẽ ăn kèm một ít rau ở đây chú có xà lách nè Trúc sẽ bỏ một ít rau thơm sau đó là một miếng dưa leo và Trúc sẽ để một muỗng chả giò lên đây chúng ta cuốn lại và chấm vào nước mắm nước mắm này Trúc tự làm nữa đó nước mắm rất là thơm đặc biệt là nó cay nồng cái vị ớt với tỏi nhiều người á người ta còn kết hợp cái um, chả giò này ăn với bún đó mọi người là bún tươi á xong rồi bỏ rau rồi cắt chả giò vào sau đó là chan nước mắm vào ăn rất là ngon thường á thì cái cuốn chả giò này á hay được dùng làm khai vị trong các bữa tiệc cái này là chút mua của một cái chị bạn quen đó chỉ cuốn rất là chặt tay cái cuốn khi mà chiên nó không có bị bung à nhân ở trong mình như có khoai môn nữa mọi người khoai lang và khoai môn nữa Trúc cũng biết làm món này Nhưng mà phải có thời gian Mấy ngày hôm nay cũng khá là bận Nên là Trúc thường là thấy ai bán cái gì đó thì mình mua về mình ăn mình giới thiệu với mọi người một cái điều thú vị khi mọi người ăn cái cuốn chả giò này đó là mọi người có thể ăn nó rất là nhiều nhưng mà mọi người không có bị no và ngán loại nhân chả giò Trúc thấy là người ta có thể làm nhiều loại lắm à, ờ, Nhân thịt nè Rồi nhân tôm Nhân mực, nhân hải sản đó mọi người Rất là đa dạng phong phú Có cả loại chay nữa cái loại vỏ bánh này chú cảm thấy nó hơi dày cái à, bánh tráng mà để cuốn chả giò đó nó có bánh tráng bình thường mà mình hay biết nè rồi um, cái loại um, bánh rế có nghĩa là nó từng cái sợi mỏng mỏng sợi bún mỏng nhỏ nhỏ nó đang đang đang đang với nhau á rồi cái loại này cũng là loại bánh tráng nhưng mà loại bánh tráng phòng hay sao á không không biết cái tên gọi nó là gì nhưng mà có tới ba cái loại bánh để mà cuốn làm cái vỏ của cái chả giò Trúc á thì Trúc thích ăn cái loại chả giò rế hơn Vì nó giòn lắm hôm bữa mình cũng đã thử thách mình làm cái uh, cuốn gọi cuốn dài nửa mét hôm nào mình cũng thử thách mình làm một cái cuốn chạy giò dài một mét luôn rồi để mình chờ khi kênh mình vừa được 20 ngàn sub mình sẽ làm cái cuốn chả giò đó mình sẽ mua thật nhiều à, thịt nè tôm hải sản mình bỏ vào đó mình xay ra rồi mình bỏ vào đó cái chỗ chị này làm á cái cuốn chả giò rất là đẹp mọi người nó đều nữa nó đẹp mà nó đều nữa hôm nay mình có nước nho nè ôi màu siêu đẹp luôn mọi người cái loại này nước nho Hàn Quốc hôm trước á mình đi um, siêu thị Hàn Quốc á mình mua rất là nhiều đồ thì à, cái siêu thị Hàn Quốc mà nên là toàn là tiếng Hàn Quốc thôi mình đọc không được gì hết đó chỉ là mình thấy cái món đó mình muốn mua thì mình mua thôi cái một lát ra tính tiền cái mình mới hỏi bạn nhân viên rồi mình về mình biết cái nào là cái nào giá làm sao cái bạn nhân viên đó mới nói là thì à, coi cái mã code ở trong cái bill á rồi cái cứ đinh ninh là về nhà sẽ coi được cái giá của cái sản phẩm mình mua là như thế nào bao nhiêu về tới nhà mở cái bọc ra không thấy cái bill đâu hết bữa đó mình đi siêu thị với linh hình như cái bọc của linh cũng không có luôn không thấy cái bill đâu hết bữa đó mua hết ờ, một triệu mấy mà về không biết cái nào giá làm sao luôn không biết mắc rẻ như thế nào luôn tại vì thường mấy chút đi mua chút hay chắc cái giá để mà khi chút giới thiệu món ăn cho mọi người đó chút cho mọi người biết cái thông tin về cái giá của món ăn đó nhưng mà mấy cái món Hàn Quốc lần này thì chắc là không có thông tin gì rồi cái này mới vui nè mua cái mì Hàn Quốc về ăn để review cho mọi người mà không đọc được chữ Hàn Quốc tới ngay cả cái cách nấu của cái gói mì đó làm sao đó thì cũng không biết luôn nó có hình vẽ nhưng mà cái hình vẽ đó nó không có diễn tả được hết cái ý trong cái câu chữ chúc đang nghĩ tới việc là chúc phải nhờ một đứa bạn người Hàn Quốc chụp cái um, nội dung hướng dẫn của cái gói mì lại xong gửi qua cho nó nhờ nó coi dùm coi đó là ừ, mì nước hay là mì trộn hay là như thế nào Đây là cái nhân bên trong Có nhiều người người ta làm nhân tôm á Cái người ta để cái đuôi con tôm nó lòi lòi ra dễ thương lắm mặc dù là ngày hôm nay không ăn hết được 50 cuốn chả giò này nhưng mà cảm thấy rất là ngon bởi vì cũng khá lâu rồi không được ăn chả giò mà cũng không có thời gian để làm à, cảm ơn cả chị pha nữa chị đã bán chả giò cho em nha cảm ơn chị à, cái chị này á, là thường ngày á, là chỉ làm để ăn thôi nhưng mà hôm bữa chút thấy hình chị đăng trên facebook á, thấy là ngon quá nên chút mới nói là chị ơi làm đi bán cho em với cảm ơn chị đã làm vì yêu cầu của em nha cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem video ngày hôm nay và một lần nữa chúc xin được cảm ơn mọi người đã luôn luôn ủng hộ cho kênh của trúc và Trúc cũng mong nó sẽ ngày càng phát triển để Trúc có điều kiện để giới thiệu cho mọi người những món ăn ngon hơn Cảm ơn mọi người rất nhiều, hẹn 7 giờ 30 ngày mai nha